hai cái đầu chia lửa thì có hai cái bằng cái nắp này hai nắp chia lửa bằng cái nắp cũng như thì ờ, phía dưới và đằng sau của bếp tôi cũng đã bọc lưới chống chuột lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bếp này thì cũng có mâm nướng trong và vị nướng cho hộp nướng được làm bằng vi nắp này hai tầng lửa hộp nướng có hai tầng lửa đây các bạn có thể dễ dàng đồ ăn mà nướng không có cần phải chở nhiều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 我说他给。 thì bếp này á như tôi đã giới thiệu, ở trên á thì nó tiết kiệm ga nhưng nó sẽ nó sẽ lại hao pin hơn bếp ga của Việt Nam vì nó hao pin nên nếu các bạn nếu mà sử dụng những loại pin thông thường như là pin con ó pin con thỏ như thế này giá là khoảng 20 ngàn một cặp thôi các bạn có thể sử dụng được khoảng từ ờ, hai từ ba cho đến từ hai cho đến 3 tuần còn lớn loại pin này như là Panasonic nè Toshiba Maxell các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 tuần nhưng loại pin này giá khoảng 40 ngàn một cặp cũng rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta nên, tránh ra không nên sử dụng những loại pin này để khắc phục cái vấn đề về pin của cái bếp này cho các bạn đó, thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn kèm theo bếp một cái viên pin sạc như thế này tuổi thọ của pin sạc này là khoảng từ năm khoảng từ 4 cho đến ờ, từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc của nó là từ 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn có thể sử dụng với cái bếp này là khoảng từ 4 tháng 3 tháng rưỡi cho đến 4 tháng thì bếp nó có hộp pin ở vị trí này đây thì nó cũng như tôi giới thiệu thì nó nó, nó sử dụng một cặp pin đại như thế này nếu mà các bạn cũng muốn sử dụng pin đại thì chúng tôi cũng có bán một cặp pin như thế này đó đây là pin zin của nội địa nhật theo bếp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 các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên chút xíu thôi để cho nó dễ đúc vào cái những cái lỗ trong ta ốc vào như thế này thôi để tăng cái chiều dài cho viên pin vừa vào với cọc pin sau đó chúng ta lắp, lắp vào hộp pin thôi hộp pin á thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta in sẵn cái một cái ký tự hình cục pin cũng như dấu trừ là nằm bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo đúng y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin để dính điện ra các bạn cũng chú ý một điều là chúng ta phải lắp đúng cỡ như nhà sản xuất họ làm như vậy nếu mà các bạn lắp sai cực đó, thứ nhất thì bếp chúng ta sẽ không có hoạt động được cái thứ hai á, thì ờ, khi mà các bạn sử dụng những loại pin cái điều thứ hai nếu các bạn ờ, để lâu ngày quá thì pin sạc chúng ta nó sẽ có bị hỏng luôn Đấy, bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường này khi mà sử dụng pin sạc á, các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp để nhận biết được biết được cái lượng ờ, pin chúng ta nó còn nhiều hay là còn ít các bạn cũng có thể nhìn có đèn ở đây đèn nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin yếu hoặc là tính năng lượng của nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều pin nó yếu và nó chậm dần đi tức là nó hết pin khi hết pin các bạn có thể sạc pin bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc trên bếp đi kèm với đó thì chúng tôi có một cái ờ, đoạn dây sạc dài 3 mét đây cái cục dây dài 3 mét thì các bạn có thể sử dụng bếp với ổ điện nó ở vị trí xa bếp các bạn cắm vào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 bếp này á, thì nó là dòng bếp cơ bản thôi nhưng nó cũng có một số chức năng tiện ích giúp cho các bạn có thể kết hợp cái nấu nướng này tôi sẽ test cho các bạn xem luôn đây bên phía tay ờ, trái của bếp đây nó có chức ấm nước này đây là chức năng nấu nước sôi khi mà các bạn sử dụng chức năng này để nấu nước sôi á, nước trong nồi nó sôi lên thì đúng khoảng từ 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ra cái chức năng này rất là tiện ích các bạn có thể tối đa được cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta quên tắt cũng như là các bạn cũng có thể giết hết vi khuẩn tại vì theo khảo sát á, vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là giết hết vi khuẩn được nên khi mà các bạn đun nấu nước sôi chúng ta nên sử dụng chức năng này đây các bạn bấm vào để chọn thôi nó sáng đèn lên còn ở đây cái nồi cơm cái tô cơm này là chức năng nấu cơm và nấu cháo đây ở đây là nấu cơm và bên đây là nấu cháo nấu cháo thì các bạn bấm để sử dụng thôi còn nấu cơm thì à, ở bên Nhật á nếu mà sử dụng chức năng nấu cơm này họ sẽ sử dụng loại nồi đặc biệt dành riêng cho bếp ga để nấu cơm có giá bên Nhật là khoảng gần hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn nếu mà sử dụng chức năng nấu cơm này chúng ta nên sử dụng những loại nồi nó có đáy dày một chút cũng như là cái đường kính đáy nồi nó nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất còn ở bên phía tay phải thì nó có chức năng rang và chức năng chọn nhiệt độ chiên đây cái hình số 3 ở đây các bạn bấm diêm trong vòng 3 giây bật bếp lên diêm trong vòng 3 giây tại vì như, như tôi giới thiệu á bếp có que cảm biến đó nó sẽ giới hạn cái đáy nồi là 250 độ nó sẽ khóa ga để cho an toàn nên khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao nóng hơn 300 độ C thì các bạn bật bếp lên và nhóm diêm lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên như thế này thì que cảm biến sẽ tự động tăng cái mức hạn của bếp từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có lo sợ nó giới hạn nhiệt độ tắt bếp nữa còn bên đây là chế độ chọn nhiệt độ chiên nó có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C đây 160 180 160 và 200 độ C khi sử dụng chức năng này các bạn chiên thực phẩm các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái vị trí cái nhiệt độ mà các bạn cho là hợp lý với là thực phẩm chúng ta đang chiên á thì bếp nó sẽ tự động nó bảo lưu ở nhiệt độ đó các bạn có thể chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định giúp đồ ăn nó ngon nó giòn hơn không có lo sợ bị quá lửa và cháy khét ngoài ra thì bếp này nó cũng có hai tầng lửa như tôi đã giới thiệu này vì bếp có hai tầng lửa các bạn có thể nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều nhưng mà các bạn phải lưu ý là chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ thôi nó vừa vặn sắp đều vào cái vị nướng này vừa vặn thôi sắp đều vào vị nướng này sau đó chúng ta nếu được thì chúng ta lót một lớp lớp giấy bạc ở dưới cái khay nướng sau đó chúng ta tưới một ít nước lên để khi mà chúng ta nướng đồ ăn nó hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm cái thực phẩm thực phẩm của chúng ta nó sẽ không có bị khô cứng cũng như là khi mà chúng ta sử dụng xong chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn thực phẩm của chúng ta nó cũng sẽ chín đều hơn số khách hàng khi sử dụng bếp ga nội địa Nhật này thường gặp vấn đề về cái ngọn lửa nó đang đồng, đang sử dụng đột nhiên nó bị đỏ và ngọn thì cái đó có nhiều lý do có thể là do cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó bị hết ga nó bị yếu ga hoặc là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó có vấn đề hoặc là nó có điều tiết cái lượng ga không có ổn định thì để à, khắc phục cái vấn đề về van ga chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này giá là 130.000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 ngoài ra bếp này thì nó không có chức năng hẹn giờ ở bếp nướng và không có chức năng hẹn giờ ở tắt bếp ở hai bếp nếu mà các bạn muốn hẹn giờ để các bạn nấu nướng thì chúng ta có thể mua thêm cái thiết bị ổ cắm hẹn giờ này giá là 80 ngàn một cái để sử dụng kèm với bếp Đây. các bạn có thể sử dụng cái thiết bị ờ, ổ cắm hẹn giờ này để các bạn nấu hoặc là nướng những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán trước thời gian chính của nó được đây bếp của tôi đã khóa ga này bếp thực hiện tính năng nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ra, tôi sẽ test cho các bạn xem ổ cắm hẹn giờ mình sử dụng như thế nào luôn Đây. để sử dụng đó, các bạn lấy cái dây sạc chúng ta cắm vào bếp đúng không sau đó chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này và chúng ta cắm vào ổ điện này thôi cái này các bạn có thể chỉnh hẹn giờ tối đa được là 90 phút tôi sẽ để đây là một phút để thử chức năng hẹn giờ nè sau đó chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng là chúng ta các bạn phải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 xem được những video clip thử bếp khác những kiểu dáng bếp khác của rẻ hơn khuyến máy. và các bạn đừng quên ấn vào nút like cũng như chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng xem và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký để có thể biết được những lần thử bếp mới nhất tiếp theo của chúng tôi thì ở đây sau một phút bếp của tôi đã khóa ga rồi. thực hiện chức năng hẹn giờ của thiết bị hẹn ổ cắm hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn đang mở